Tandi datora nyayo shina shikashira. Tasa ta Jesus nakotondara nyoyibi nino tanika ara shin Dios kachirasa tata yibai shakisha mikibi kanoni tabitinji i tata kusayon dukuinon nyachino sikon nyatoi no nibi nyabayo dukuinon Shanya chino sikoin, nyato miu, no nibi. Yo kuta, tatashin daji, daji, nyakuita, takano, no ndi nibi. Shanya tashi, di isa, kuta kutakundi no ondi nibi, nakuna, tashun dai. Yo, kuñi la Dios ndi no, taji, ku Jesucristo, tata tibion, kishai no yibi yo, nyasakakui nibi, tasa, tatonda nibi, konindishana yo, ta konindishana yi, Jesucristo, tanya keena sa, kunya tashi, kutakundino nibi, di isa akibi, tabitin, shakisandibi, di ta nyatashundai, tashanya yo, kuani nibi, ta sakano nina yo ta vitin ta tayibai chino sikon nya toi no miu ni kiba datani shiyo sikon nya toi kibi shitaku ishion nyo yibi nino sina taon taaka kuba nyo yibi yo sana konya nibi natashon dai nya kundi konayi ta ba i na yo Nyakunda ini naxa'un niwi nanikaxyun kuna tataxyunanda'i ñakundikonayi'i tandixa chika so'ona tong tavitin niwi yo'o kundainina dindi'i ñataxyunda'i ku ñavaxi nomiun chinika'in xina ndi'i to'un ñataxyun ñandato'in xina tandi'i to'on yo'o naki'in tasha kundai nina dindisha jii kei nong takandisha nandi yoo ku ta tatiwi jii kisai nyo jibi yoo saan niwi yoo nandi kon i. dukui nong taumbasan dukui nong saan niwi nandi kon jichi ombaa nyo jibi yoo dukui nong saan niwi natasyun dai chinivi na nakashimiu kuna yo'o chindi nivi nandikon yi'i kuna ndikon yo'o tandi nivi nandikon yo'o kuna ndikon yi'i xa'a ñake'e na yo'o ku ñakano sikon ñato'i ta yi'i onko kai ñoyivi yo'o chisalo kivi kumani i, no tandiko'i no'i nomiun ñoyivi nino ta nivi nanti konji kundo kana nyonji biyo tata jibai tata kuta dino onji shakundabi no nyashinda jikibyun kundaba un nibinatashun dai kundaba una yo shaanya ni kuna ni kiba data ni kumiyo sana kuna yo takibinishiyui shinibi nandi kon satei nyon yiwi yo tandi isa kiwi shindai na yo na ta yoo nakuna tashundai tashindai kiwiun shindai na ta tasa dani na yoo ninda nyo na noi ndasa kwiti ta tandi kon yichi ñantiva'a ku ta tanda nyo noi sa ni si yo xiyo xa'a ñakuntivi to'on miun ñanitana xina'a xa'a ta yoo bitin d i k u i s a i non. Tata j i b a i t a n y a yo kai n y o j i b i yo, o, kai toon yo, o, n y a k o n i soon nibi, nandikon j i i, n y a k u s i inina. n d a t a n y i kiba, chutu ini s h e y a s i sana kutu n y a s i inina yo. o, Shandatoi toon, shina yo, o, nakuna ndikon j i i. Tanibi nandikon j i c h i n y o j i b i yo, o sa ini na shinina na yo yoo sa chin niwi nandikon yi ombasa ni yo na yuuna shin niwi nandikon ji chi omba a nyo yibi yoo tani kibasa yi ombasa ni yo yui shin niwi nandikon ji chi omba ombaa nyo yo o ta ombasa ndukui no nyatabon niwi nandikon yi nyasandako na nyo yibi yoo tandisa ndukuinu nyakunda va'u nivi yo'o no ñaumba'a ndi'i kivi taku kana ñoyivi yo'o nivi nandikon yi'i ombasa ndikona yichi omba'a ñoyivi yo'o chi yi'i ombasa ndikon yichi omba'a yo'o tata yivai chindeona yo'o ñachika so'ona to'on miu ñaku ñandisa ndaa taxiña yo'o dasandiun inina kasandibi ñativiunyi kasandivi chiño nyo jibi yo'o sayo ñativi nivi nandikoyi ñakasandivi na chiño nyo jibi yo'o tata xindino'o keisa kasandivi ñakoniun taxa'a ñakei sa nandikoyi nduna nivi nanataxindino'o ximi ñakasandivina nyakonium onsivinda sa kuitixa anivi nandi konji viti kunya xa kundavi non ta xa kundavi non xa anivi na kundi konji kivi ñavaxi cina yo'o kuna kandixa to'on ñanda to'on nandi konji viti xa kundavi non xa andi nivi na kundi konji ñachinde una ñañi kundi'ina ndata yo'o takun inimi tayi taku inimio niki basa koni dini biyo kutakuna inimiyo sana koña shaña kunda ininibi ñuyibi yo dindisha yo kutata tiwiyi kishai ñuyibi yo miña ba'a ka'nu ña taxundai kuña ba'a ka'nu taxinda'aniwi nandikon yi'i shanya ni kunti ina ni kibanda tanyi kumiyo chiji kutaku ini nibiyo datayo takun ini mi tasa nyindu ini tiyo tasanya yo nibiyo jibiyo kunda inina ndiyo kuta na kishai nujibiyo takunda inina dindisha nyikiwa tatakibi iniu xinyun yi'i saa ki'vi iniu xinyun nivi nandikun yi'i tata yivai ndukuinu xa'andi nivi natasyun dai chikoni ñaxa'a na yo'o kutaku na xi'in ñun yivi nino ndixa koni ña koto na ña va'a ka'nu ña livi ye'e ña komi chitaxun ña va'a yo'o nda'i sa tionshin chisina taun ta kuba anyo jibi ta shakibi inu ji i. ta ta yibai jo. ku ta tandino onda barani bi nandi kon yichi omba nyu yibi yo omba sa jo. yo ta yi shini bai yo ta ni bi nandi kon satei shinina nyatibun i. kixai ñoyivi yo'o xa tsanaina yo'o ndi'i ñakuña xini ño'o kundainina nya ta'un vasa sandakoy ñasana'ina ndi'i ña xini ño'o kundainina xa'un ta nya yo xa'aña yo'o ndata ñiki'va kivi iniun xiniun yi'i ñiki'va sa ku kivi inina koni ta'na ta sa tuku yi'i ku takui inina cachita Jesús, sin Dios.